giao diện chính của thằng ManyChat này như sau là đầu tiên là khi anh chị kết nối với fanpage xong này nó sẽ hiển thị là cái fanpage cần gì à, cần kết nối anh chị nhé và một số chị muốn hỏi bây giờ em muốn kết nối fanpage khác thì làm như nào đúng không ví dụ là cái Facebook này Phạm Minh Quân đúng không nó, nó hiển thị là cái my profile này là cái Facebook cá nhân của anh chị và anh chị muốn kết nối thêm một fanpage khác anh chị bấm một phần my profile cho mình đúng không my profile đây làm tương tự nhá và anh chị bấm vào phần add new account mới nhé add new account mới thì nó hiển thị ra đây anh chị lại bấm vào phần Facebook Messenger nhé và kết nối với cái fanpage là Văn Anh Thanh Bình chẳng hạn này đó đơn giản nhé không khó nhé bắt trở lại đó. <clears throat> mình quay trở lại nhé thì giao diện tổng quan của chat nó bằng tiếng Anh hết thì chị nhá ai chị không biết anh chị cứ bấm vào chuột phải này bấm vào translate sang tiếng Việt nhé để chị học đấy thì thông thường anh chị cứ luyện tập giúp mình bằng tiếng Anh đi đấy mình ít dùng tiếng Việt lắm bởi tiếng Anh phần hôm này hôm là đó là phần trang chủ không trang chủ thì đây là phần hôm này giao diện phần hôm này nó hai tab chính là phần uh, go and strategy này và phần Inside này à insight này <clears throat> đấy thì chúng ta tìm hiểu phần ờ, phần này trước này phần go and uh, tiếng anh kém này <laughs> strategy đó đọc đúng tiếng việt luôn thế mới vui với hài chứ thì ở trên đây là có những phần là learn and chat bài này tức là có những cái bài học nhá learn many chat by complexing này simple step by test lesson đúng không là những cái bài học thì những bài học này nó bằng tiếng anh anh chị nhá nó về anh nhưng mà yên tâm là mình dạy hết cho anh chị rồi những phần này mình dạy hết nhá những phần này phần rất là cơ bản thôi phần số 2 là phần get hit from experts là như mình nói là những ai là agency partner expert ấy, là một chuyên gia expert là một chuyên gia đúng không là có quyền đào tạo cho chị cái phần mềm này và có quyền gì bán hàng cho chị bán những sản phẩm ờ, những phần mềm cho gì cho chị sử dụng cái gì nhá hoặc là mình cố vấn cho chị luôn mua mua những gói cố vấn trực tiếp chẳng hạn đấy thì là những nhiệm vụ của một số bạn expert ở Việt Nam đó là gì đấy, anh chị bấm phần agency expert anh chị muốn ờ, trợ giúp đúng không anh chị bấm vào viện Việt Bình ở Việt Nam đúng không Việt Nam <clears throat> đấy thì anh chị đã đăng ký ở trên expert ở chuyên gia nào thì anh chị cứ bấm để hỏi họ nhé ví dụ hôm trước ở trên cái pay của mình đúng không pay của mình mình có một cái pay một cái pay là pay uh, pay mail chat gì nhá mail chat thì có rất nhiều bạn mà sử dụng ở đơn vị khác cứ qua hỏi chữ bình đó hỏi chữ bình đây mình có một cái pay đây mail chat đây <clears throat> mail chat đúng không có rất nhiều mà mình không trả lời lý do là bạn đăng ký chỗ khác anh chị nhé đây vị hoàng lê bùi thông báo vân vân này giúp hỗ trợ cho tôi này mình chẳng biết các bạn là ai cả đấy các bạn nhắn tin này bởi vì những những bạn này <clears throat> bạn đã đăng ký đăng ký sử dụng của người khác anh chị nhé tức là sử dụng của Vinbank sử dụng của bạn trường doanh vân vân này Lê Thế Bình rồi là vân vân những bạn này Dinh Tuấn này đấy 3M marketing này thì những bạn này lại sử dụng hoặc là gì sử dụng trực tiếp ở trên website này chat Đấy. thì bạn cứ qua cho bây giờ bạn hỏi bạn hỏi mình ờ, bạn nhắn tin bạn gọi điện và hỏi thì mình trả lời thế này <clears throat> là những phần này là em đăng ký chỗ nào thì bên expert đó chuyên gia đó phải có nhiệm vụ hỗ trợ các em nhé còn khi nào mà các bạn đăng ký ở trên website của mình đúng không trên website này của mình và trực tiếp liên hệ với mình để mình hỗ trợ cố vấn cho các bạn thì mình là người dẫn đường cho các bạn đó anh chị chú ý phần phần à, phần expert nhá bởi vì MetaChat họ phân nhiệm vụ rõ ràng rồi người nào vào người nào là khách hàng của mình thì mình có nhiệm vụ là chăm sóc họ đúng không đó còn chỗ khác nhảy vào không hỗ trợ bởi vì sao mình dành thời gian cho những người trả phí mình không hết còn dành thời gian cho, là dành thời gian cho họ đúng không anh chị chú ý sau này khách hàng của anh chị như vậy đó. họ trả tiền cho mình thì chúng ta phục vụ họ họ họ không trả tiền thì chúng ta gì chỉ nói là nếu như em đăng ký cho anh thì bên anh sẽ phục vụ còn anh chị à, anh chị là gì tốt bụng hỗ trợ họ cũng được đúng không để làm việc không công hỗ trợ họ đó thì mình đang không có như thời gian rảnh mình không hỗ trợ những người đó anh chị nhé mình chỉ tập trung hỗ trợ 100% cho các bạn học viên của mình đấy thì là anh chị có thể liên hệ với expert này số 3 phần vân là những phần này là gì phần bên ngoài nhé vân vân anh chị uh, dịch tiếng việt để chị học nó đọc nó nói gì hãy thử nghiệm các chiến lược mà chúng tôi đề xuất lấy cảm hứng từ doanh nghiệp đã thành công với chat đây là những cái gì những cái ờ, doanh nghiệp mà họ gì đã sử dụng chat thành công anh, anh chị có thể bấm vào xem này đó mình dịch sang tiếng Anh rồi cái số 2 là phần insight này insight là cái gì một là hiển thị ra là cái tên nhé tên fanpage của anh chị và chúng ta có thể đổi tên ở trên MetaChat luôn anh chị muốn đổi tên thành gì anh chị bấm một cái cái bút chỉnh sửa này anh chị ghi sửa gì đó cũng được đúng không đó làm sao để dễ nhớ được rồi đó nhiều người bảo anh Bình ơi sao là cái đợt trước em đăng ký vào tên là Vân Anh tại sao bây giờ đổi thành Nguyễn Thị Vân Anh anh chị đổi tên được mà đó, đổi tên chỗ này đổi tên nhá anh chị nhá đổi tên và ở trên đây kéo xuống dưới là phần channel này nó hiển thị là gì à tên này rồi là sẽ bot link là gì các chị bấm vào đây bot link đó là link link messenger nhé link link chat với fanpage đó đúng không đây đúng không bot link thì chị bấm đây là ra cái bot link này bấm tiếp tục minh quân hạn này để xem lại đấy bắt đầu nó vào bot rồi đấy thì đường link đây chị nhé đường link của thằng à, là messenger.toan.t nhé 1005 này 402 đây, đây chính là đường link gì đường link của cái fanpage Nguyễn Thị tân Anh này đúng không và hiện nó hiển thị là contact là số lượng khách hàng hiện tại bây giờ là gì chưa có khách hàng nào vào đúng không thì mình mới bắt bấm bắt đầu này Minh Quân bấm bắt đầu này đúng không về mình reload lại nói hiển thị số 1 cho mình xem này bấm reload lại này để xem nhá đấy có một cái hàng vào rồi đúng không Minh Quân vừa bấm này tức là cái Facebook cá nhân là Minh Quân đúng không bấm vào đây là bạn có một khách hàng vào cái cái bot này đó <clears throat> tiếp theo là phần active contact active contact là anh chị sẽ đo lường được là trong tháng vừa rồi là có bao nhiêu khách hàng vào ví dụ hôm nay là ngày gì ờ, 12 tháng 10 đúng không là có đây hôm nay ngày 12 đấy đúng không là có một khách hàng mới vào này net contact là có một người vào đúng không rồi phần uh, phần dưới đây là phần gì à, phần mô tả chia tiết những khách hàng nào nghĩa là khách hàng là gì ở nước nào với khách hàng đây là của Việt Nam là 100% trăm Việt Nam này gender giới tính chị nhá là giới tính này à khách hàng Phạm Minh Quân vừa vào họ đã khai báo ở trên Facebook đúng không họ khai báo trên Facebook đây là nam nhé thì thằng này cha đã biết là gì à đây là gì một một trăm phần trăm là là con trai này đấy male này còn female là nữ đúng không đấy thì để chị đo lường khách hàng họ là nam hay là nữ đúng không để sau này chúng ta có những có những khi chị đọc ở cái bảng thông số này để sau này chúng ta có chiến lược nhé ví dụ cái sản phẩm của chị là nữ nhiều đúng không thì cái chiến lược nào để chăm sóc cái hàng nữ đúng không cái cái nội dung content nào nội dung nào để dành cho khách hàng nam hiểu vấn đề không thì ở cái bảng insight này là chúng ta sẽ đo đường đo lường được thông số này đúng không thông số thông số là quay khách hàng vào họ là nam hay là nữ và họ đến từ nước nào ví dụ trong hệ thống mình có có rất nhiều việc ở trên cái fanpage manager chat đúng không ở trên fanpage manager chat ấy thì có rất nhiều có bên mỹ vào này rồi mấy nước bên ả rập họ cũng vào họ hỏi này <clears throat> rồi bên pháp họ nó hỏi này đấy đúng bài này của mình đúng không đây có bạn ở biển Ham gì một con tinh xin nó nói tiếng tiếng à, như nào đây rồi họ sợt ở trên Facebook họ ra được cái fanpage của mình cái fanpage của mình mình là tối ưu từ khóa luôn đấy sợt vẫn là ra luôn anh chị thấy không cả nước ngoài nó vào nó bấm nó hỏi luôn mình chẳng biết hỏi là ai <laughs> đấy thì anh chị chú ý nhá đó, thì sẽ phân biệt được nước nào này sau đó anh chị bán hàng ở xuyên quốc gia này chị thấy được à, bán bên Mỹ bên uh, Canada nó hiển thị ở trên đây anh chị nhé đó thì thằng ManyChat nó đo lường cho chúng ta hết đó và ở bên phải có bảo biểu đồ lịch này đúng không <clears throat> anh chị nhấp chuột vào anh chị chú ý nhá bình giải thích cho chị từng tí một nhá một số anh chị là mới không biết gì hết từng tí một đấy và bình dày chậm nhưng mà chậm nhưng mà chắc là chị để chị hiểu rồi bảng lệnh này chị chú ý màn hình là lệnh đúng không là chúng ta gì chúng ta biết bình chọn từ tháng tháng 8 luôn đến ngày mùng mùng tháng 8 đến ngày mùng 7 tháng 8 đúng không và mình bấm apply thì thời điểm này sẽ không có ai vào trong bot mình đấy nó báo là không đúng không không ai vào này đó <clears throat> bấm tiếng Việt cho nó dễ này rồi địa chỉ hoạt động là không có này liên hệ không hoạt động không này nó hệ nét là người vào trong bot này là không có ai đúng không anh chị bấm vào thời điểm này đi thời điểm uh, tháng 8 tháng 8 này tháng 9 tháng 10 đúng không tháng 10 mình nghỉ từ 1 tháng 10 đến ngày 20 ờ, tháng à 12 tháng 10 hôm nay đi bấm apply này sẽ có một đúng không đó thấy chưa hoạt động có một người một khách hàng vào trong bot này đây là cái tính năng hôm chị nhé hôm xong phần hôm đó anh chị có câu hỏi gì phần này không có cần hỏi gì không hỏi thì anh chị cứ giơ tay hiểu phần hôm chưa mình giải thích tình với ngang một ở phần tổng quan này ok là chị hương đấy chị quan trọng là những người già người cao tuổi này <clears throat> chị hương đấy còn một cái anh anh hòa 53 tuổi nữa anh đang bận việc ngoài thì uh, để học sau nhá hiểu rồi đúng không tiếp theo được chúng ta đến phần contact nhé contact này phần contact thì hiển thị những cái gì à hiển thị những cái gì ở đây đó chính là đây cái phần segment này phần segment là thì khi chúng ta up phiên bản pro chúng ta mới thấy đây chị nhé phiên bản pro chúng ta mới thấy được đấy thì nó hiển thị với là phạm minh quân là được gắn thẻ nào được vào từ đâu à ví dụ như này phần contact này ở cái phần segment này thì anh nó là cái gì phần đoạn đúng không phần đoạn thì anh chị phải nâng nâng cấp lên bản pro nhá thì mới sử dụng được hiển thị những phân đoạn như nào một là nó biết được à, khách hàng vào từ từ đâu này ở thứ hai là được gắn thẻ gì số 3 là truy cập từ ví dụ, chỗ chỗ nào vào đúng không đó vân vân tức là ở phần xét bật này ở bản pro mới thấy được chứ mình mở sang bản pro đúng không đây mở sang bản pro bấm đăng ký miễn phí này à, phần contact này còn tách hiển thị này à để mở mic về đây là một cái bản pro nhá của một cái hàng của mình đây bạn bán quần áo thể thao chẳng hạn này ở phần segment tức là bạn đã nâng cấp lên phiên bản pro còn những bản mà chưa nâng cấp bản pro thì nó không hiển thị được nha chị nhá đó. đây đã pro rồi này nó hiển thị được cái tác này à đây là, là gì chốt đơn khách hàng mua bộ uh, mu mu mu đó mù đỏ luôn trời cái mù đỏ nữa đấy đây bấm vào tác này đúng không thì nó hiển thị ra những khách hàng gì à đây có một khách hàng là ở trong cái thẻ nhá Tức là sao cái phần mềm rất hay như này học bình những bài làm đơn giản thôi một là khách hàng chưa mua hàng gắn cho một cái thẻ hai là khách hàng gì đã mua hàng gắn trỏ một cái thẻ anh chị, anh chị chú ý nhá, làm cho mình hai cái đó thôi đó để chị phân loại thôi hoặc là gì đối với sản phẩm của chị Thùy đúng không bán nhiều sản phẩm bán cua cả màu có cua cốm rồi cua này cua khác bán tôm đúng không thì chị có thể có, có, gọi là có thể phân loại là gì à, khách hàng mua tôm uh, mua tôm thẻ khách hàng mua uh, cua cốm rồi khách hàng mua abc gì đó bán theo được cái thẻ đúng không thì đeo cho khách hàng một cái thẻ thì sau đó chúng ta phân loại được đấy thì thằng phần mềm này mà phân loại rất là tốt đấy chị nha xem mà sướng lắm đó hoặc là mình vào một cái pay khác đi một cái pay à, của ai đó đi uh, pay phạm thanh bình đi đúng không pay phạm thanh bình đấy contact này anh chị xem này hiển thị rất nhiều đúng không? danh xưng uh, tag này widget này si sequence này one time one time notification là cái gì ở cái phần phần uh, phần luật luật gửi tin nhắn của Facebook thì mình sẽ dạy cho chị cái phần này đó và mình nhớ mình đã làm ở trên kênh YouTube rất là kỹ rồi tuy nhiên trong học phần này mình vẫn dạy anh chị để chị hiểu lại đấy thấy chưa bây giờ mình báo là đăng ký khóa quảng cáo Facebook đúng không đó các bạn anh Hòa Hưng này bạn Hưng là đặt cọc rồi này chị Hưng chuyển khoản rồi đó khuyến này chưa chuyển khoản này đó. khi mình bấm vào tên khách hàng đúng không là mình biết là giờ dạ, à, khách hàng anh Hòa đúng không anh Hòa được đăng ký qua cái gì cái tác này mình có thể đăng ký qua quảng cáo Facebook này đó và mình đã tạo cài danh xưng xưng anh chị đấy là xem này email là thấy được thông tin khách hàng này anh chị xem này email đúng không đây tên này tên này email và họ tên thật anh chị nhá anh, anh hóa chứ không phải anh hòa đó và họ được gắn thẻ đây được gắn cái thẻ này đăng ký qua quảng cáo Facebook của mình đó thì anh chị muốn xem khách hàng họ vào tới đâu chị biết ngay chị bấm đúng không bấm vào đây là, là xem được này à được cái thẻ rồi thẻ nào nó nó vào tới đâu từ tháng mấy đó thì cái phần segment này nó khi chị nâng cấp bản đồ mới hiển thị anh chị nhé đó. rồi tiếp theo đến cái mục đó là mục gì filter đúng không filter này mình tắt bước này thì filter là lọc nhé fill là cái phễu nó hiển thị hình cái phễu này nhớ chị không để ý những cái những cái ký hiệu này filter là cái phễu phễu lọc mình bấm filter này đó filter đúng không filter nó hiển thị ra cái gì condition là cái điều kiện đúng không mình bấm vào <clears throat> à bây giờ tôi muốn lọc lọc này bây giờ tôi muốn lọc những người được gắn thẻ đúng không thì tôi chuyển xuống là phần tác đây is họ được gắn thẻ là gì họ được gắn thẻ là gì những người đã gì đăng ký khóa học SEO bác Marketing đi a đấy có một hai ba bốn năm người đúng không đấy đấy phần lọc mình lọc tiếp này những người không phải những người không phải uh, nhận bản đồ kinh doanh online đây đó là ra những khách hàng này chưa nhận được cái bản đồ kinh doanh online của mình đúng không và những người đấy lọc như vậy đơn giản thôi mình tắt đi mình làm lại nhá filter này filter này condition này rồi xem những người là gì à, những người đã bấm vào nút one time notification của mình y này đây thông báo này à không ai này y, này học pha chế này học viên pha chế đã mình quảng cáo cho bên pha chế này họ vào bot mình luôn này thấy chưa đó những người đã bấm vào cái nút bấm này của mình này mình thấy này ở 5 tháng trước này thì những người gì cách đây 5 tháng trước họ đã bấm vào nút one time notification thì mình có quyền nhá gửi cho họ được một tin nhắn bán hàng một tin nhắn bởi vì những người này gì đây 5 tháng trước là mình dạy bên pha chế này dịch quá không nghỉ chị này đấy thì bây giờ để gửi tin cho những người gì không vi phạm luật 24 giờ của Facebook nhá đấy thì anh chị phải có gắn họ một cái nút đó là one time notification để sau này ạ mình sẽ gửi cho những hàng là đã vào bot của mình đã vào hệ thống này cái này 5 tháng trước nhá thì cái phần à, phần phần là mình nhắc lại là cái phần luật gửi tin nhắn của Facebook mình sẽ dạy cho anh chị trong chiều nay để chị hiểu cái luật gửi tin nhắn như thế nào thì trong ngày hôm nay chúng ta chỉ tìm hiểu tổng quan và luật trừ của nó thôi nhá luật trừ của nó để để anh chị sau này đỡ phải bị vi phạm và thầy bình như tại sao ấy, em gửi nội dung tại sao nó khóa mõm em lại em không không cho em gửi tin nữa bởi vì anh chị đã gửi sau 24 giờ những tin nhắn mà vi phạm nhé Đó. thì ở phần à, phần filter chị cứ tìm hiểu cho mình nhé thế là đến phần search này phần search đó là phần anh chị có thể nhập tên cái hàng vào đúng không Ví mình nhập tên là gì Hồ Ngọc Thùy có đeo không nhá Hồ Ngọc Thùy này Hồ Ngọc Thủy enter này đấy có bà Thủy này đúng không hoặc là bà Hương đúng không tên là ai tên là Hương enter cái này đây chị Hương đây cho lớp mình đây một tháng trước đây đúng không đó hoặc anh chị nhập đấy chị sợt nhập tiền ra được khách hàng đúng không tiếp theo đến phần phần này ở góc bên phải nhé góc bên phải này góc bên phải có phần create new contact hoặc là import này tức là bình sử dụng cái phần mềm từ 2018 đổi về trước đúng không à 2020 đổi về trước thì nó có tính năng là import cái hàng vào import cái hàng vào chị nhá vào trong box của mình luôn đó ví dụ đây mình muốn này mình muốn nhập một tên cái hàng vào thì mình có thể mình nhập họ vào một file này csv file sau đó mình chọn và mình import vào thôi đó chọn file anh chị lưu sẵn trên máy tính sau nhập vào và sau đó bấm vào tôi đồng ý này và bấm vào next và tiếp theo rồi bây giờ anh chị muốn hiểu tại sao anh chị bấm vào phần how to use sử dụng này như thế nào xem nó nói gì đây đây đừng bấm chuột phải để chị tiếng Việt đây đây lưu ý này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2020 này tài khoản miễn phí mới sẽ bị giới hạn địa chỉ liên hệ bao gồm tất cả các địa chỉ liên hệ đã đăng ký này thì những đối với tài khoản mình nói là từ 2020 nhé đổ về trước nhá thì được sử dụng bởi vì cái tài khoản này mình đăng ký lâu rồi trước 2020 cơ đó thì có tính năng đó là gì nhập data khách hàng vào hoặc là, hoặc là tạo mới một cái khách hàng đúng không create new contact mình nhập tên này và nhập số điện thoại của họ này nhập email của họ này giới tính họ vào sau đó mình bấm vào xác nhận nhé thì khách hàng đó sẽ tự động lưu ở trên gì trên trên trên ờ, phần mềm chat của chúng ta nhắc lại nhé thì phần mềm này những anh chị đăng ký từ 2020 đổ về trước mới có tính năng này nhé chị chú ý nhé ờ, bây giờ hình để xem tài khoản mới có không à có này bây giờ nó vẫn còn sao này tạo mới có có này có này đó có này hôm trước thấy nó báo là nó sự nó xóa rồi mà à bây giờ nó làm lại rồi tính năng này khả dụng cho tất cả người dùng tài, tài, tài khoản pro và tài khoản miễn phí đã đăng ký trước ngày 10 tháng 12 à cái tính năng import quên tính tính import in, import cái dãy danh sách hàng ấy đó ờ, rồi hiểu còn cái tính năng mà tạo mới contact tách chỉ vẫn được sử dụng nhá này nó có nút màu xanh này ở đây nó không có nút màu xanh import này đấy chị chú ý nhá đấy <clears throat> rồi khi chúng ta bấm phần contact này thẩm search xong rồi đúng không chúng, và ờ, chúng ta chuyển sang phần book action nó là cái gì một hành động gì đó này hành động thứ nhất là anh chị muốn gắn chọn với những khách hàng này nó chọn cái thẻ này attack này anh chị nhập tag mới đeo họ cái thẻ mới đúng không book action số 2 đó là anh chị muốn gì xóa thẻ cho họ này và, và bây giờ ví dụ là khách hàng à, mình mở đây nhá bấm à, để loa lại trang này bây giờ mình muốn xóa thẻ cho chị Hương đi đúng không mình xóa ở chị Hương à mình filter lọc ra này à, tag này đây đăng ký quảng cáo Facebook Pro đúng không Vâng bây giờ mình mới chọn mình mình bấm chỗ đây đúng không mình chọn mỗi chị Hương đúng không và bây giờ mình bấm phần bước action này mình xóa thẻ chị Hương nhé à chị Hương đã gì đã mua hàng đúng không mình remove tag này tag đó là mình xóa chị khỏi cái thẻ này xếp lại đúng không và bấm xác nhận đúng không bấm xong bởi vì bấm em, em làm lại nhé à, này hay lắm và bị bấm filter lọc tiếp này condition này tag này ờ, đăng ký khóa quảng cáo Facebook đúng không rồi chị Hương sẽ mất hay không chị ơi xóa thẻ đấy gỡ thẻ đấy bởi vì bạn này bán này bà mua hàng rồi đúng không bây giờ mình đã gắn cho chị Hương một cái thẻ khác đúng không mình gắn một thẻ mới đây condition đây à, à search này bà Hương này sớt hương đúng không hương này bấm bỏ chọn tất cả này chọn với bà hương thôi và mình bấm action cho bà đấy bà add cho bà cái thẻ à, đã mua khóa học quảng cáo facebook của mình đúng không cả facebook này và bấm vào new tag này đấy tạo thành công rồi bấm F5 lại đi rồi đơn giản không chị hay không là những khách hàng đã mua hàng mình cho họ một thẻ khác như vậy đấy tiếp theo bác tiếp theo đó là gì là subscribe to sequence thì cái sequence này đó là gì một cái chiến dịch automation tự động chị nhé một cái sequence đây automation có một phần phần sequence tức là sao là biết là khi anh chị add vào họ một cái sequence như này ví dụ là bà hương bà đã mua hàng của mình rồi đúng không thì tuần thứ hai nhé từ hai lúc 8 giờ sáng tuần sau mình sẽ gửi cho chị Hương một cái quà tặng chẳng hạn này đó thì cái phần xếp quần này nó là một phần automation gửi gửi cho khách hàng hàng tháng liên tục liên tục với chị nhá đó ở hai tuần sau mình gửi cho bà Hương một cái món quà tặng rồi thứ tư mình gửi, gửi tiếp cho bà Hương một cái gì đó một cái quà tặng khác chẳng hạn này rồi thứ năm mình upsell một khóa học khác của mình khoảng khóa quảng cáo làm web chẳng hạn này đúng không đó thì những hệ thống ờ, khi chị đưa về xe quần đấy là mình đã thiết lập sẵn rồi chị nhé thiết lập sẵn rồi thì đúng ngày giờ đó chị sẽ nhận được nha thì đều là cái xe quần đó rồi chúng ta quay trở lại cái contact này còn bước action tiếp này tiếp theo đó là gì unsubscribable form sequence à muốn xóa khách hàng khỏi cái sequence nào thì chúng ta học đến phần sequence nhé thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu một xíu đó tiếp theo đến phần set custom field đúng không à bây giờ phần field là phần, phần trường đúng không phần field phần trường chúng biết trường số điện thoại trường tên trường địa chỉ field là cái gì tiếng anh nó là cái trường chị nhá là cái trường đó thẻ khác mà field khác nhá cái cái tác ấy cái tác là để gắn thẻ với khách hàng đúng không và cái field để lưu được dữ liệu khách hàng nhớ này field nhá anh chị ghi lại này field là nơi gì là nơi lưu trữ data khách hàng data bao gồm cái gì đây data bị ghi data là đây fill nhá data đấy phần càng càng khó đi anh chị nhá data này bao gồm gì số điện thoại này số điện thoại này thứ hai là tên này tiếp theo đó là gì là địa chỉ nhà này đó sau này anh chị phải cần tạo những cái fill địa chỉ nhà này rồi là fill fill gì à, anh tạo trường danh sưng anh chị danh sưng đúng không danh sưng anh hoặc chị này anh phải chị này đấy fill ngày sinh này sau này khách hàng là anh, anh chị làm cho chị khuyến mãi này à, những khách hàng sinh trong tháng 7 tôi muốn tặng quà đúng không fill ngày sinh là tháng đẻ này sinh nhật anh chị nhá là fill nhá đấy như là fill này fill có nghĩa là anh chị lưu được data khách hàng còn thẻ là để gắn thôi thẻ là để chị phân loại thôi nhé phân loại ấy, chị anh nhớ là phân loại bằng thẻ còn data khách hàng bằng fill chị, chị ghi lại nhá đấy phân loại bằng thẻ này thẻ thẻ ở trong tiếng kia gọi là tác đúng không thẻ đó gì để phân loại thật thế thôi nó không có chức năng là lưu data lại thì cái, cái fail ấy, nó là gì chức năng lưu data tên tuổi số điện thoại nhà ở đâu bố mẹ này, sinh nhật của bố mẹ là gì chị lưu hết cho mình được sinh nhật của bạn là gì con bạn là bao nhiêu đó đấy vân vân tạo được rất nhiều cái fill khác nữa à, thì sẽ đến cái phần tạo fill nhé phần bài thực hành tạo fill để hướng dẫn chị làm về không phần này anh chị có hiểu không hiểu phần fill phần tác không phân phân biệt cho bình nhá hiểu chị bấm cho bình số à, số không ấy <laughs> số 0 hiểu không <clears throat> chị Hương ok à nhớ ok nhá <laughs> xíu học xong này bảo là không hiểu chết dở đấy chắc mình sẽ giải thích cặn kẽ từng bước một khóa học kéo dài đấy gì ạ à? khi đó chị hiểu mình giải tiếp có vậy thôi fill nhá nhắc lại fill là gì để chúng ta gì tạo ra những trường để lưu data thôi còn cái thẻ tác này này gì để phân loại nhé có vậy thôi tiếp theo này <clears throat> đến phần uh, bất action tiếp theo đó là gì clear contact custom field là xóa những khách hàng này khỏi những field nào đúng không bây, giờ tôi muốn không muốn sử dụng cái field uh, à, anh chị đúng không Và ví dụ tôi phân loại ở trong cái ao này toàn những bạn bị uh, bóng sở bàng là bán bán sở bông bị bóng là hạn đúng không thì mình gọi là thím đúng không gọi là cưng đấy thì mình xóa khỏi cái field anh chị mình không không thích gọi là anh chị mình tạo cho họ cái field là gì cưng ơi cưng đúng không chào cưng đúng không đó thì mình xóa họ khỏi cái field là à, mình phát hiện à toàn bọn bd chẳng hạn này mình xóa nó khỏi trường anh hoặc chị mình gọi là cưng thì thím đi đúng không thì xóa nó có, có context có từng field tiếp theo đó là unsubscribe form account là chị muốn gì muốn xóa họ khỏi hệ thống nhé xóa họ hệ thống hệ thống của mình cho họ thoát khỏi hệ thống a của mình vì một số khách hàng vào chửi bậy đúng không à, không phải khách hàng hoặc là đối thủ họ và họ rình rập lĩnh vực mình xóa họ khỏi luôn đó. là chị bấm vào phần đây <laughs> khi chị bấm đây nhá bớt action này unsubscribable form account anh chị phải copy cái từ khóa là some subscribe to bot này và dán đây và bấm vào xác nhận cho mình đấy tiếp theo đến phần export ps ids là anh chị có thể export được EOD cái hàng ra bên ngoài được nhá <clears throat> export ra bên ngoài đó là export custom to system field bây giờ mình nhờ những bản pro mới export được nhá để mình export biết đây mình export này mình bấm download cv này rồi mình lưu về máy của mình này lưu máy của mình đây nó ra một cái bảng toàn dãy số là lòng hoàng là px id vân vân này đúng không đấy cái này thì ờ, phần chưa sâu xíu cho mình giảng sau chứ mà anh chị đừng đụng cái này vội nhé còn là anh chị export ra file có từng fill đúng không đây fill gì anh chị hay là thẻ thẻ gì những người đã mua khóa quảng cáo Facebook này có từng fill này uh, bấm vào uh, các từng fill uh, khóa học mà gì ta có thằng phiêu đây có nhiều rất nhiều có thằng phiêu chị nhá mình xem mà trời nhiều thế à, danh sưng đi à, danh sưng phone đi export ok đó <laughs> nghịch cái gì ạ sướng hỏng mẹ mất <laughs> chị cứ nghịch cho mình nhá hôm nay anh chỉ kiếm nghịch ngợm cho mình thôi ok mấy cái phần này nhá phần đấy không quan tâm không quan tâm vội mấy phần hai phần bên dưới này nhá giải thích sau đi mất thời gian chỗ này đâu thì đây chính là phần phần con tách chị nhé con tách chúng ta có một này hai ba bốn năm sáu cái để chỉ cần lưu ý <clears throat> đấy con tách không thích bây giờ mình muốn chat bạn thứ hàng này bấm vào đây nhá bấm vào start chat này đó là chị chat với bạn khách hàng nhá a b c này đúng không chat được với chị nhá đó và chị có thể gửi này có phần là gửi một follow đúng không gửi một follow để cho khách hàng bấm vào mua hàng hạn này rồi gửi được cái những icon này gửi hình ảnh này đúng không và gửi được file này file những kèm này đó và phần not này anh chị muốn ghi chú cái gì lại đây là khách hàng gì đấy à, khách hàng tiềm năng đúng không sau mình not lại à khách hàng sẽ không thấy nhá không thấy chữ này đâu chỉ mình thấy rồi mình à đây là khe tiềm năng mình đã lưu cái bà bà lại, rồi bà hằng này này bà lưu lại rồi đó thì mình biết là à, đây là khe tiềm năng của tao thì cái chat ta biết là gì chưa mua hàng chị nhá đó anh chị có thể gửi cho họ những follow này Đấy, hay lắm chị ạ nghịch đi vào phần chat này contact này nghịch đi chat này đấy <clears throat> như vậy là tôi mình hướng dẫn chị xong cái phần contact này số 3 là phần row tool số 3 này proton là cái gì tiếng Anh nó là công cụ tăng trưởng đúng không công cụ tăng trưởng giờ mình nói nôm na để chị hình dung nói một ví dụ để chị hiểu này <clears throat> ví dụ này thì bây giờ mình muốn tạo một cái mã QR code với ở trong cái nhà sách của anh Hoàng đi mình muốn tạo một cái mã QR code và mình dán mình để ở trên một cái kệ sách hoặc là một cái kệ trưng bày sản phẩm ví dụ anh Hoàng có một công ty về sách một công ty về quà tặng đúng không anh Hoàng để một cái mã đó hoặc là anh Hoàng <clears throat> à, anh Hoàng à, dán cái mã QR code giống như mình làm cái mã QR code cho bên pha chế đang đang bán sản phẩm là uh, à, cái quán thì mình bảo họ lại hãy in cái mã đó trên ly uống nước các chị nha đó ly uống nước đấy còn những anh chị ở Sài Gòn đấy anh chị search từ khóa ở trên app ấy, là multi đúng không anh chị đặt thử đi thì tất cả cái ly nước đó họ đều quét mã QR anh chị nhé à, đều có mã QR mày quét mã để nhận ưu đãi tiếp theo hay giảm 5% đấy thì để tạo được cái mã đó <clears throat> là khách hàng quét mã để nó vào cái ao của chúng ta ấy nó bấm vào cái tự động ấy thì nó, nó sử dụng một công cụ đó là Rotun là công cụ tăng trưởng ấy <laughs> tiếng Anh dịch như vậy có phải không à, nó lộn rồi à đúng là công cụ tăng trưởng tôi nhớ lại đúng không? công cụ tăng trưởng công cụ này mục đích để tạo ra cái mã như vậy đúng không lúc là cái công cụ này khi chị muốn thao tác và anh chị muốn tạo ra một đường link đúng không để khách hàng nó bấm vào nó bấm vào đường link đó ví dụ mình có cái phạm thanh bình đúng không phạm thanh bình đây khoa học xe của map đúng không <clears throat> đây đúng không và bình gắn sẵn cái đường link của mê chat ở vào nút bấm rồi họ bấm nút này chị xem nhá bấm nút này đúng không đấy xem nó chat anh chị xem này chat từ lâu thế thấy chưa cảm ơn anh phạm thanh bình mình sẽ có sẵn này đúng không theo sẵn rồi thì để tạo ra đường link này mình cần có một công cụ tăng trưởng roton nhá roton thì trước đến, đến cái phần flow thì nó có sẵn công cụ tăng trưởng cho mình chọn rồi đúng không đó chị chú ý nhá roton là vậy bấm phần new roton này đây những công cụ đây giới thiệu đây có công cụ này new roton slide này tách over những, những cái phần này thì uh, ờ, hình như ở cái khóa học uh, cũ mình có hết rồi tôi giải thích lại những từng module này mất lâu lắm ấy chị ơi rồi nhúng vào widget trên website này rồi tạo cái nút custom ở trên website đây embed widget đúng không tạo được cái nút ấy. ví dụ có cái nút này bấm vào đây nhưng mà bên đây mình tạo cái nút ở trên WordPress anh chị nhá sau này anh chị anh chị có thể nhúng được cái nút của ManyChat trực tiếp ở trên website mình nuôi biết mình mua cũng có một cái nút nó nằm ở bên dưới cái khóa học SEO map này mà cái nút này bằng ManyChat thì anh chị có nhúng được nhá nhúng được ở đây được đó mình nhớ mình làm video rồi đấy rồi đây mã QR đây chị ơi mã QR đây đó khách hàng muốn quét mã thì anh chị phải sử dụng cái công cụ tăng trưởng này rồi Facebook comment 2.0 cái này mình dạy sau cái này hay lắm này chị này là khi cái hàng họ gì anh chị anh chị là chạy quảng cáo với bài viết quảng cáo đúng không là cái hàng họ gì họ tương tác với bài viết đó thì tự động cái tính năng đó là Facebook comment 2.0 này nó tự động nó phản hồi cho cái hàng và tự động nó gì chat với hàng luôn đó. Facebook Adjacent là anh chị gắn cái đường link của gì đường link của ManyChat vào cái tính năng nâng cao thì gọi là tính năng ở cái phần cài đặt nâng cao ở trên trình của những quảng cáo tin nhắn anh chị nhá phần này mình cũng làm rồi ở trong khóa này mình vẫn làm lại cho chị để chị hiểu đó tức là khi khách hàng họ bấm nút gửi tin nhắn đúng không khi khách hàng họ đọc bài quảng cáo của anh chị mà anh chị chạy quảng cáo tin nhắn có cái nút đó là gì gửi tin nhắn đúng không khi khách hàng bấm chữ gửi tin nhắn là nó, nó, nó nhảy về gì nhảy về cái chuỗi flow mà chị đã thiết lập sẵn ở trên ManyChat này thì đây gọi là cái tính năng Facebook Adjacent anh chị chưa custom chat là gì <clears throat> custom chat có nghĩa là anh chị nhúng được cái cái nút chat ở trên gì website của mình anh chị chú ý nhá ví dụ mình có một website bây giờ còn ta website gì nhỉ uh, website uh, bị làm cho ai nhỉ mình nghĩ lại sao bị đánh nhúng với website của ai à, phòng khám ung thư nào vn thì nó có cái nút này không có đấy đây anh chị ơi cái tính năng có tầm chat này là chị có thể nhúng vào trong website của mình để chat facebook đây anh chị nhá đấy có nhúng đây được anh chị nhá nhúng đây được rồi tính năng messenger rep url ừ. có nghĩa là anh chị tạo ra một đường link để họ bấm anh chị có thể đặt ở trên bài quảng cáo của mình cũng được nhá để khách hàng họ bấm vào link đó thì gì à nó gì nó nhảy vào cái chuỗi của anh chị nhá ví dụ mình có một cái à, đây mình có một flow bán hàng đi flow của khóa học uh, học Facebook Pro đúng không đây chính là cái tính năng met ref url đây để nó tạo ra đường link sẵn này đúng không copy đường link này copy lại này copy con nhảy đâu rồi bấm copy nhá copy này đấy thì đường link này đường link này đây đúng không đó chính là gì đường link mình gửi trên nhóm ấy đó chính là tính năng công, cụ tăng trưởng nó có tên là gì mình nhắc lại đấy. đó là Facebook Rep URL anh chị nhé mình bắt trở lại đây đó chính là tính tính năng đó là Facebook tức là anh chỉ phải tạo ra một đường link để khang nó bấm vào đường link đó đúng không nó nó, nó chạy về gì chạy về cái follow của anh chị và có tính năng mới là bây giờ cái này mới ra này Facebook Shop Messenger cái này giữa sau cái này hay lắm này cứ bình tĩnh anh chị nhá đó bên kia họ dạy mình hết rồi nhưng anh chị cứ bình tĩnh quan trọng là chúng ta làm những bước cơ bản đúng không bước cơ bản trước đã sau đó anh chị mới tính đến cái việc đó là gì nâng cao từ từ Đấy, thì đây là tính năng của Rotool nhắc lại này Rotool nó là một cái công cụ tăng trưởng nó là một cái gì một cái thành phần để tạo ra như anh chị muốn tạo cái mã thì anh chị phải thông qua cái tổng là Rotool này đúng không tạo ra mã QR code để khách hàng quét đúng không đó đây có mã đây có mã đây chẳng hạn anh à, chị muốn tạo cái mã này đúng không mã QR này để hàng quét là phải thông qua các tool này anh chị cũng đặt tên cho mình tiếp theo phần automation này automation quan trọng này automation nó bao bao gồm có phần automation có flow có keyword sequence rule đúng không ui nhìn thấy hoa mắt không chị hoa mắt không ở phần automation nó có những tính năng đó là tạo những flow flow là cái gì flow là cái gì giải thích luôn này flow này bây giờ mình bấm vào một flow bất kỳ đi flow bất kỳ bất kỳ đây flow bất kỳ này flow dịch ra nó chính là một cái luồng một cái dòng chảy đúng không là chị thấy cái luồng đúng không cái dòng chảy này nó liên mạch với nhau này đúng không ví dụ chỗ này là một tin nhắn đúng không xong cái tin chí số 2 là gì đây xác nhận thông tin khóa học này xong số 3 đó là gì địa chỉ email số 4 đó là tổng hợp thì tất cả những cái gì những cái chuỗi này nó nối liền với nhau gọi là một flow một cái luồng chảy nhá và kết thúc flow này là cái gì là một cái tin nhắn này đó và họ sẽ được gắn thẻ anh chị nhá đó đây là một một flow một flow để chạy một chiến dịch marketing cho một sản phẩm ví dụ như vậy đó anh chị chú ý nhé đây nó gọi là follow <laughs> giải thích từng nhé mình giải thích trước đúng không giải thích trước để chị hiểu đây gọi follow nhá bấm lại follow này <clears throat> thì ở trong follow này nó có nó có một cái mục là mục để à đây chứ mình mở một cái tài khoản mới đúng không tài khoản mới chỉ dễ nhìn nhìn hơn nó đun sau rồi đúng không automation này follow đây tài khoản mới đúng không thì flow này đây đối với những tài khoản hoàn toàn mới này nó có ba cái mục bốn cái mục cơ bản của thằng ManyChat là unsubscribable default reply này subscribable to bot này welcome message thì đây là những cái gì những cái phần lâu mặc định của ManyChat nhá thì anh chị cứ giữ lại đừng xóa đi anh chị xóa đi cũng được thì sau này trước sau thì chúng ta vẫn phải tạo lại mà đúng không thì cứ giữ lại thì mình mình sửa sau thôi ở trong flow nó có một cái new folder anh chị xem folder là cái gì khi anh chị tạo một chiến dịch marketing đúng không khi chị tạo một chiến dịch marketing ấy, tạo rất nhiều sản phẩm này nếu như anh chị không không tạo folder cho nó folder là cái gì folder là một cái để lưu trữ những cái gì tài liệu của anh chị dữ liệu của anh chị đúng không để phân biệt ví dụ mình mở cái tài khoản cũ của mình đúng không ở đây có rất nhiều folder này à, ờ, follow là danh xưng follow là gì là khóa học zalo này quảng cáo facebook này bởi vì mình có rất nhiều chiến dịch đúng không cho nên mình sẽ tạo này, tặng bản đồ kinh doanh này bán khóa học zalo marketing này giải mã bí mật chuyên gia này vân vân gửi tặng 100 này một pha chiến lược marketing này đó ba sáu hàng nhận được này ví dụ như vậy anh chị chú ý nhá đây là cái mỗi một chiến dịch marketing mình, mình sẽ tạo một cái folder đúng không thì anh chị anh chị hãy bấm vào cho mình là một cái new folder nhá new folder này nó hiện tên là create folder là tạo folder mới đi có phải ở trên máy tính của anh chị đúng không ở trên máy tính của anh chị có rất nhiều dữ liệu như này đúng không đây là cái ổ cứng của mình đúng không mình tạo rất nhiều folder folder là automation này, folder là hình ảnh tập hóa khóa học quảng cáo này đấy còn những cái bên ngoài như này những cái bên ngoài mà anh chị mà không không tạo folder ấy, thì sau này anh chị tìm rất là rất là khó nhé ví dụ cua cả mau đúng không đó thấy chưa và cuộc cầu màu nó hàng loạt những folder khác nhau nữa này hình ảnh vớ vẩn lung tung cả thì anh chị sẽ bị mất kiểm soát sau này anh chị muốn tìm lại cái cái chiến dịch mà chị muốn muốn tạo muốn chạy nó rất là khó cho nên bài học ở đây là gì cứ mỗi một chiến dịch là chị hãy tạo folder cho mình và bây giờ mình sẽ tạo một folder nhé và mình sẽ nhốt một hai ba bốn cái này lại nhé để sau này anh chị ờ, đỡ phải xóa đi đúng không mình bấm vào new folder này mình đưa ghi mình ghi là gì là for folder là à hệ thống mặc định đúng không và mình bấm create tạo nha <clears throat> Đó. hệ thống mặc định này bây giờ là trống trơn đúng không thì bây giờ mình muốn uh, chuyển những cái mặc định vào trong cái hệ thống mặc định này đơn giản là mình cầm mình bấm chuột trái này cầm này thả về thôi cấm thả này thả này thả này đấy như vậy là mình đã tạo một cái hệ thống mặc định và mình bấm lại này như vậy là gì cái welcome message này sub default reply này unsubscriber from bot những cái follow mặc định của máy chat sẽ được lưu trong đây đúng không mình bấm lại từ ờ, folder này à, follow này đấy chị thấy không đó ví dụ hôm nay mình muốn chạy một chiến dịch quảng cáo mình hôm nay mình bán cái ờ, bán cái gì đây à, bán Vậy mình bán một cái à, gói đó là gì? À khóa học chọn lựa chọn lựa sản phẩm video online chẳng hạn này. Là mình là chọn lựa sản phẩm kinh doanh online đúng không? Bền vững. Đó. Bấm create. Đấy. Như vậy mình đã tạo ra cái folder này. Và mình bấm vào cái folder này, nó trống trơn đúng không? Thì để tạo được một cái folder thì anh chị bấm vào nút new flow cho mình nhớ nhá nhắc lại này hãy vào anh chị tạo chiến dịch nào hãy tạo bước một đó là tạo folder trước nhá tạo folder trước đó ghi lại này quan trọng lắm này phần follow này đúng không muốn tạo được follow ấy số 1 anh chị tạo folder nhá folder cho mình đó sau đó bấm vào new flow đúng không tạo folder này này xóa lại cái nãy mình tạo <clears throat> ba trống đúng không new flow nút màu xanh này rồi hiển thị ra cái bảng này đúng không đây là một cái bảng mặc định nó ManyChat nó cho chúng ta những cái template mẫu này anh chị tắt đi cho mình tắt đi cho mình nhé bấm đúng chuột vào cái nút uh, ờ, dấu nhân để bấm tắt đi sau đó chị đặt tên tên flow là gì à đó là mình muốn bán một cái khóa học một cái buổi zoom đúng không là chọn sản phẩm kinh doanh online bền vững đúng không bền vững dự kiến khóa này mình sẽ tổ chức vào thứ bảy tuần này đúng không sáng thứ bảy đúng không ngày 16 mình ghi là rõ ràng là 16 tháng 10 đúng không relay đó thấy chưa tạo xong một cái flow thì đến chiều nay chúng ta sẽ thực hành tạo flow này anh chị nhá tạo flow này đấy mình bắt trở lại này bấm chọn lựa này đây chúng ta bình vừa tạo xong ấy, một cái flow có tên là gì chọn sản phẩm video online bền vững ngày 16 tháng 10 nó nằm ở trong cái form nó nằm ở trong cái gì cái folder này chọn lựa sản phẩm video online bền vững đúng không đây này nó nằm trong đây anh chị muốn dựa nào là hiển thị đầu tiên anh chị bấm vào đây này ví bây, bây giờ mình muốn là cái hệ thống mặc định nó nó hiển thị đầu tiên đúng không mình bấm vào đây mình sửa này mình cho dấu thăng này trước dấu thăng ship thăng à ship enter bấm vào đầu lại này thấy chưa nó hiển thị đầu tiên này đúng không đấy đây là những cái mình muốn nhìn thấy đầu tiên đúng không anh chị cho dấu thăng trước hay nó nhảy phía trước đúng không bấm anh chị xóa đi cũng được đúng không xóa đi đây một số cái kỹ năng này chị kỹ năng máy tính thôi thì phần phần tạo flow anh chị nhé phần tạo flow để chiều nay chúng ta thực hành tiếp theo đến phần keyword này à keyword đây cái này rất, rất nhiều chị hỏi à, thầy bình sao keyword là ví dụ này là anh chị vắng mặt ở với anh chị đang bận đang bận đi công tác hay đi bận đi đâu đó này là khách hàng nó tự động nó vào cái pay của anh chị nó hỏi uh, giá bao nhiêu nếu như khách hàng mà gõ đúng từ khóa giá bao nhiêu thì tự động máy nó sẽ trả lời bởi vì anh chị đã tạo sẵn những cái kêu keyword trên đây rồi đúng không keyword trên đây rồi bây giờ mình sẽ tạo thử nhá tạo thử bây giờ mình sẽ tạo một cái kêu keyword mới này kêu <clears throat> keyword đúng không mình sẽ new kêu keyword new keyword rule này bấm tạo này <clears throat> đây đúng không những, những này anh chị bấm vào cái phần messenger is keyword này những tin nhắn mà có từ khóa keyword như chào này à, chào này chào shop này đúng không à, hay này phẩy này rồi là gì ờ, rồi là à, he he này rồi là gì shop ơi này đúng không shop ơi này đấy những khách hàng mà gì messenger y những khách hàng mà họ gõ từ khóa là chào shop hi hi he he shop ơi này sẽ chạy một follow như nào bây giờ mình sẽ gì bấm vào gì create màu xanh này à bấm create màu xanh này và mình sẽ tạo một cái flow mới đúng không create new reply này đây bởi chọn order nhé thì mới cái phần mà content tài trời sẽ giải thích cho anh chị hiểu à, Vân Anh chào bạn đúng không ừ. sau đó là mình bấm public này public này à, keyword đúng không mình bấm ra keyword, keyword lại này rồi nếu như đối với những tin nhắn chào shop này hi hi he shop ơi này thì sẽ trả lời gì Vân Anh chào bạn đúng không? Bây giờ chúng ta test thử nhá, test thử nhá. Bây giờ bây giờ mình sẽ vào cái fanpage uh, Vân Anh đi. Vân Anh Đậu. Facebook này. Bây giờ vào Vân Anh vào fanpage Vân Anh, chọn trang này. về thoát lại này tắt bớt cái tab đi đây <clears throat> bây giờ mình mình chào nhá chào shop nhá xem trả lời như thế nào thử nghiệm nút này à, bắt đầu này rồi mình thử chào thử nhá à chào shop đúng không chào shop đúng từ khóa không chào shop đúng rồi viết không dấu à viết là chữ in thường chào shop này enter này đấy đợi xíu nhá nó nhảy nha chị xem nhá đợi nó nhảy này đâu nó nhảy đâu rồi nó chạy đầu rồi <clears throat> keyword này trở lại nhé trở lại này à hi thế nào thì hi thế nào hi <clears throat> enter nào hi enter này hi enter nhá nó trả lại chưa chưa chào à đợi sẽ bình xét lại xem nhé chưa chào thử nghiệm nút xem nào thì lại sao nào he he này he <clears throat> xem nhầm chỗ nào không bật rồi này nếu như là tin nhắn như này đúng không ở ờ, content rồi ok chào shop này sẽ trả lời cái này à, test thử nhá xem nó chạy không view thử thế nào view thử thế nào ở đây chào bạn này thấy chưa tại sao cái này mình nó không ra ta không ra nhỉ à chắc thử cái tài khoản này à à, chào tự hi chào shop này chào shop enter này giờ nó nhảy ra một cái tên mặc định của chat là Nguyễn Thị Vân Anh thai gì thóc tôi hôm mình nó là cái gì đúng không nó là cái gì nó là cái này gì vậy setting này messenger này đây anh chị này đi phao đẹp like đi phao đẹp like anh chị nhá nó nhảy ra một cái tin đi phao đẹp like mặc định của Facebook anh chị nhá đó đây là một cái tin mặc định mà manager đã setup sẵn cho mình anh chị nhé cho nên anh chị phải xóa đi du lịch xóa đi sửa lại xóa đi nhé anh chị muốn à, một số ví hôm qua cái pay của bản tuyên của chị đó chị quyên gặp phải này khách hàng vào nó chat đúng không nó nhảy ra một cái từ mặc định như vậy đúng không mặc định đó là gì <clears throat> mặc định Nguyễn Thị Vân Anh này tác tôi hồ mẩn đúng không bắt tẩm bấm đúng không đấy đó là pay của gì của bản tuyên với chị quyên gặp phải vấn đề đó thì để xóa được cái từ này đi thì chúng ta làm như sau nhé đây là nó nó là một cái tính năng default reply của thằng này chat chị bấm vào setting này và anh chị bấm vào phần setting xong rồi bấm vào phần gì messenger đi nhá messenger này và anh chị xuống phần default reply của mình default reply này đó anh chị anh chị ở bấm edit flow cho mình đúng không xóa mẹ đi xóa đi đúng không xóa đi đây bấm bấm chuột phải vào đây delete cái này đi đấy Để cho nó trống trơn như vậy đúng không đó chào sót đấy thấy, thấy chưa nó nó không nhảy nữa he này he này à, đợi bình xíu bình tìm lại cái cái lỗi của nó nhé lỗi nó là tại sao nó không nhảy nhỉ tại sao không nhảy cái à, keyword này automation keyword chạy rồi mà bật rồi mà tắt thì không bật bật lại thế nào từ khóa này, này chào shop hi he thử để muốn chào shop cho nào chạy cái flow này thấy chưa nghịch em chạy chưa à, bật rồi nè bật rồi mà bật rồi mà buổi chưa bật rồi bấm public lại làm lại thử chạy lại xem nhé chạy lại xem nó, nó có chạy ngon lành không à, chào shop đây chào bạn này bây giờ mới được chị nhá nãy mình quên bấm public thì phải Đấy, lộn chưa bấm public thì phải đó nếu như khách hàng gọi từ chào shop thì Vâng, nó, nó nhảy một cái tin nhắn và anh chào bạn từ khóa khác đi từ khóa khác là gì thi này à, chào đúng vâng, không bấm hi thử nhá hi enter này đấy vân anh chào bạn thì đây là tính năng gì keyword anh chị nhá xe quần đã mình giải thích rồi đúng không xe quần này xe quần nó chính là một cái gì một hệ thống automation đã là anh chị gửi tin nhắn nhỏ giọt anh chị set set up đấy anh chị nhé trình tự đúng không gọi là trình tự sẽ quần gọi là trình tự ví dụ mình muốn gửi cho một khách hàng mình nào thứ hai tuần sau lúc 8 giờ sáng thứ ba họ nhận được rồi thứ tư họ nhận được đúng không thì mình sẽ tạo một cái sequence ở trên đây new sequence mới nhá Đấy, tạo cái sequence chúng ta tặng quà chẳng hạn này đúng không bấm create này và messenger để bấm nút messenger này đây anh chị này đó. sau một ngày đúng không cái, cái phần này phần tính năng nâng cao mình sẽ làm video với anh chị nhé phần nằm mình sẽ làm rõ video về phần này đó bây giờ anh chị hình dung như này là khách hàng bấm vào cái chuỗi bấm vào cái box của anh chị vào cái ao của chị rồi thì after sau một ngày sẽ gửi cho họ cái gì tiếp theo sau rồi sau mình ghi là sau 5 à, ngày sau 3 ngày sau này 3 ngày sau này anytime có nghĩa là gì gửi mọi giờ và xuyên between là giữa giữa mấy giờ mấy giờ cái mình muốn gửi từ lúc 8 giờ sáng đến 9 à, giờ sáng đi đúng không đó thì ngày hôm trước là gì họ nhận món quà ngày hôm sau là đúng lúc 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng họ sẽ nhận thêm một món quà gì đó tiếp theo nữa là gì sau mấy ngày đây mình muốn gửi sau uh, à, 30 ờ, ngày sau đúng không mình chọn là 30 ngày một tháng sau đấy anytime mọi thời gian send between là chọn đúng giờ để, để gửi any day là chị muốn gửi vào thứ mấy đến 30 ngày 30 ngày sau mình, mình gửi vào đúng vào thứ ờ, hôm nay thứ mấy thứ bảy đúng không mình tất tất cả cái này đi mình chọn mỗi thứ bảy đúng không thì đúng thứ bảy đúng ngày thứ bảy vào lúc 8 giờ đến 8 ờ, giờ đến 8 giờ 9 giờ đi trong khoảng ra từ 8 giờ đến 9 giờ họ sẽ nhận được ngày thứ bảy nha họ sẽ nhận được cái tên của mình đó thì đây là cái sequence sequence chị nãy mình giải thích rồi đúng không thì cái phần này chắc mình sẽ làm video để, để rõ hơn cho chị hiểu nhá bởi vì cái học phần này nó mình giải thích từng cái cho đến đến sang năm ấy phần rule này tiếp theo đến phần rule phần rule là phần gì gọi là set rule đúng không set điều kiện đúng không rule nghĩa là gì bấm chuột phải theo tiếng việt là gì quy tắc quy tắc rule đúng không Đấy, trong khóa học bây giờ vào bị xếp quy tắc này chị chỉ tập trung 100% đúng không phải hành động đúng không phải làm học xong mới hỏi đúng không khi mình, mình đang giảng thì anh chị đừng hỏi như vậy đó là phần quy tắc đúng không ví dụ bây giờ bây giờ thế này ví dụ bây giờ là mình xét một quy tắc như này à, những anh chị nào đúng không mà đã học khóa học quảng đã đăng đã đăng ký khóa học quảng cáo Facebook của, của mình rồi đúng không thì nó sẽ chạy tiếp một cái chiến dịch nào nữa đấy đó thì bạn tôi anh chị set rule đúng không một set rule anh chị bấm vào phần uh, đây tạo một cái phù đầu tiên đúng không thì đặt tên rule đúng không <laughs> là gì khách hàng à, đã mua khóa học quảng cáo Facebook đúng không when did happen chuyện gì sẽ và bên này perform hành động cột bên trái là when it happen là chuyện gì xảy ra đúng không nếu như nếu như này những anh chị đã được gắn thẻ này được gắn thẻ đã được gắn thẻ là khoa quảng cáo thì action hành động gì xảy ra thì cái, cái phần này phần hay lắm chị ơi share rule cho cái này chị hiểu cái nguyên lý của nó làm sướng lắm chị ơi phần này thì sẽ làm video sau nhé hiểu share rule như vậy thế là phần live chat này live chat này Đấy, mở sang cái cũ đi phần live chat live chat này đấy live chat này đúng không thì việc anh anh Hoàng hạn thì muốn cho anh Hoàng ok mình chắc anh, anh Hoàng như bình thường như chat ở trên Facebook ấy chị nhé ABC à, đúng không ABC à, đúng không mình muốn gửi cho anh Hoàng cái mặt cười mình muốn gửi cho anh Hoàng cái hình ảnh file ở ờ, cái flow nào đó đúng không chọn đây thôi chị ạ đó thì bấm vào live chat này bình sẽ thấy được khách hàng này họ được gắn thẻ này à, anh Hoàng đăng ký khóa quảng cáo của mình này rồi đã đã check cô à, hôm giá à, Zalo này đăng ký cái gì đây khởi nghiệp cho online này vân vân đó và biết được thông tin khách hàng này email anh anh Hoàng này số điện thoại anh Hoàng đây đúng không đó này rất sướng chị nhá tiếp theo đến phần broadcasting này phần này rất là hay phần này cực kỳ hay luôn phần gửi tin cho những khách hàng nằm trong ao của anh chị đúng không để gửi tin nhắn này là anh chị phải tuân thủ là cái chiều nay chúng ta học đó là phần gì loại nội dung để gửi tin nhắn nhắc lại này loại nội dung nào được gửi tin nhắn anh chị nhé đó tin nhắn broadcast là gì gọi này dịch cho tiếng anh nó là cái gì tiếng việt chứ phát thanh truyền hình <laughs> nó dịch là buồn cười đó gửi tin nhắn broadcast có nghĩa là sao là ví dụ này bình muốn gửi một tin nhắn cho những ai đăng ký khóa học của bình à, đã, đã đăng ký khóa học quảng cáo facebook của bình rồi đúng không đó thì bình sẽ xét một tin nhắn và bình muốn gửi lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày mai hoặc là gì bình gửi luôn bây giờ đúng không thì mình sẽ bấm vào phần news broadcast cả này đó và bấm chọn messenger cho mình đó anh chị chọn nội dung đúng không và Gonex này thì những cái tính năng này nhá tính năng rồi là mình chọn thẻ đúng không tác này đã mua khóa quảng cáo Facebook này đây quảng cáo Facebook đây thì những người mà được gắn thẻ đăng ký qua quảng cáo Facebook thì sẽ nhận được cái tiền của mình tuy nhiên phần là nội dung này bây giờ giải thích mất thời gian lắm buổi trưa mình sẽ giải thích những cái nội dung này chị nhé để chị hiểu từng từng tí một và đỡ phải nhầm lẫn đó và tại sao thì mình em gửi rồi tại sao họ không nhận được có nghĩa là anh chị chọn loại nội dung nào nó không phù hợp thì mình không khách hàng không nhận được thôi Đấy. thì phần broadcast phần broadcast này nó có tính năng gửi là broadcast này và có phần pay message là phần gì gửi tin nhắn trả phí cho những khách hàng nằm trong ao của anh chị nằm trong cái hệ thống này thôi đó thì cái phần pay message này là điều kiện là anh chị phải có một cái tài khoản business doanh nghiệp anh chị nhé đó thì một số anh chị trong lớp chúng ta hỏi là thầy Bình ơi bây giờ em muốn nâng cấp lên tài khoản doanh nghiệp mà em đang là bán hàng online em chưa có giấy phép kinh doanh nhé thì ở cái phần quảng cáo Facebook chuyên sâu ấy anh chị học xong phần này đúng không thì đến phần chuyên sâu ấy mình sẽ dạy cho chị là nâng cấp lên tài khoản doanh nghiệp đó nhớ lại này hướng dẫn anh chị nâng cấp lên tài khoản doanh nghiệp nhé đó sau này anh chị nhá tạo được tài khoản doanh nghiệp là phải có một là có giấy phép kinh doanh này có mã số thuế này rồi ờ, có tên miền theo gì à, tên tên miền theo tên uh, doanh nghiệp của anh chị ví dụ là, là bình bình có công ty là tabi đúng không thanh bình tabi uh, tabi vn a cộng gmail com nhá à, à, à, thanh bình a cộng tabi edu vn này tên miền theo gì công ty của anh chị như vậy anh chị chú ý nhé thì ở trong lớp chúng ta có một cái à, bạn nha bạn Thúy bạn Thúy là bạn là học viên cũ của Bình ngày xưa học lớp tin học văn phòng cơ Bình dạy đấy ai gọi đấy tin học văn phòng và bây giờ là vợ chồng bạn đang là à, đang giúp cho những doanh nghiệp mà muốn mở cái giấy phép kinh doanh thì bạn lấy gì vợ chồng bạn đang làm thêm thôi chị ạ giá rất rẻ nhé để có được một giấy phép kinh doanh thì sau này anh chị tiện gì tiện mở gì <clears throat> mở doanh nghiệp ấy mục đích đó là gì để tạo được cái tài khoản business mà tài khoản quảng cáo doanh nghiệp chân chính nhá đó thì các bạn là gì bán hàng online là các bạn cần phải có cái giấy phép đó đúng không thì các bạn liên hệ với bạn Thúy và Thúy trong lớp của chúng ta như triệu mấy mà một một phát một giấy tờ rất là rẻ nhá để sắp tới mình đăng ký hàng loạt luôn để mình tạo gì tạo được nhiều tài khoản doanh nghiệp chạy nó ngon anh chị nhá Đấy, tài khoản của doanh nghiệp thì sử dụng được tính năng pay message này trả phí này đó ví dụ là ở trong cái box của mình đúng không có những khách hàng mà đã chưa mua hàng rồi đúng không chưa mua hàng mà họ là gì họ lại quá hai bốn giờ nhé chưa chúng ta học đến phần luật tin nhắn nhé họ qua 24 giờ thì mình sẽ không gửi cho họ một tin nhắn bán hàng nữa anh chị bắt buộc phải gửi tin nhắn pay message này anh chị nhá pay message anh chị gửi cho họ với cái anh chị phải có một tài khoản quảng cáo doanh nghiệp đó trong khóa học này mình đã dạy anh chị là tài khoản quảng cáo cá nhân đúng không thì bắt buộc sau này anh chị phải sử nâng cấp lên tài khoản quảng cáo doanh nghiệp anh chị sử dụng cho mình tính năng payment sheet này đấy bạn <clears throat> thúy trong lớp thúy có mặt không ok nhá thúy có mặt ok không phải mình setting cho thúy đâu khỏi mình bởi vì sao những người mình tin tưởng mình mới cho vào lớp và mình mới gì <laughs> mình mình mới xét setting cho thôi đó những người họ rất là rất là tốt anh chị nhá chính trực và chân thật đó bạn thúy này gì thì sau này lớp lớp lớp lớp chúng ta cần nhiều tài khoản thì anh chị cứ cần gì bỏ ra một triệu rưỡi hai triệu ở đó triệu rưỡi thôi nếu như anh chị thuê bên ngoài họ làm đúng không phải mất 5 đến 7 triệu một cái giấy tờ đấy nhưng mà bạn vợ chồng bạn thúy là gì mình tin tưởng lắm rất là tốt chân thật nhiệt tình làm nhanh làm phát ba bốn ngày sau có là cái giấy tờ anh chị tạo tài khoản quảng cáo được luôn tạo luôn doanh nghiệp mới của mình luôn rất là hay đúng không <laughs> đấy các bạn thúy nhé anh chị chú ý nhé phần này ấy, mà còn quan trọng lắm này đấy thì nhớ này cái một cái tin mà gửi tin nhắn pay message đấy nó chỉ mất đến 20 30 đồng thôi nó rẻ ơi rẻ anh chị nhá đó bởi vì anh Bình như trong ao em có cả mấy chục ngàn con cá họ chưa mua hàng thì bây giờ phải làm sao mà mấy chục ngàn con cá đó vi phạm cái nội dung rồi em không gửi có 24 giờ được thì phải làm thế nào anh chị cứ trả tiền cho Facebook đi là được gửi tin nhắn pay message tin nhắn trả phí đúng không dịch tiếng Việt có phải không đúng rồi tin nhắn trả phí chính xác rồi pay message này đó hay lắm mình làm rồi mà mình nhớ mình nhớ là mình có video làm trên YouTube mà họ khách hàng hỏi nhiều lắm họ bảo ui thôi hay thế rẻ vậy mấy chục đồng à đó. <clears throat> phần tổng quan mà dài như vậy đúng không tiếp theo phần S này S này quảng cáo đúng không <clears throat> ở phần quảng cáo ở trên Chat này anh chị cũng cần cho mình một tài khoản doanh nghiệp nhé một tài khoản quảng cáo doanh nghiệp đó phải có tài khoản quảng cáo doanh nghiệp thì anh chị mới tạo được chiến dịch trên đây thì cái này mình sẽ dẫn anh chị sau cái này rất hay nhé mình làm hết rồi là mới chờ mình mình làm mình làm đi làm lại nhiều lần rồi đó, phần S này rất là hay đó. Và tiếp theo đến phần setting này phần setting nó gồm rất nhiều mục nữa này setting wow tuyệt vời giải thích sau phần này rồi đi ăn cơm với chị nha đi nghỉ đi chiều chúng ta học tiếp nhá. chiều 2 giờ 30 vào lớp ờ, 2 giờ 45 đi 2 giờ 45 vào lớp nhá để anh chị nghỉ ngơi chị ôn lại bài <clears throat> rồi ở phần setting chúng ta có những cái mục nào đây nó có một số cái mục mà chúng ta cần nhớ đây có menu tổng quan này à, account này tham dân này múi giờ đúng không anh chị chọn múi giờ tại châu Á này tại Việt Nam đây UTC 7 này rồi là clone to Pay là chị có thể bấm clone con bot này để gì ép sang một cái pay khác được nhá đó thì cái này mình hướng dẫn chị sau rồi user template là anh chị có thể sử dụng những template có sẵn nhá có sẵn ví anh chị có template có, có sẵn từ những cái flow mà anh chị làm sẵn rồi anh chị có thể gì tạo ra những những template mới hoặc là gì up up một cái template mẫu của cái chat vào rồi phần notification ở đây rất là hay như này là khi anh chị sử dụng tính năng này đúng không ở trong cái khách hàng bấm mua hàng xong ấy thì cái tính năng notification nó sẽ gửi thông báo về mail của anh chị à, có khách hàng tên là Thúy đã mua đã đăng ký khóa học này vui lòng gọi lại sau à vui lòng vui lòng bán hàng ngay lập tức đúng không thì sau này ở trong cái bot này anh chị phải thêm được những uh, người bán hàng tức là nhân viên của mình vào đây để chăm sóc khách hàng đúng không đó đây gọi là một tính năng gì thông báo nhé thông notify notification là phần thông báo cho chúng ta biết là có khách hàng vào hay chưa thì ở cái phần thiết lập flow mình hướng dẫn chị là cài cái tính năng thông báo khi khách hàng đặt hàng xong nó sẽ thông báo trực tiếp về mèo của chúng ta mà có khách hàng này đặt hàng vui lòng gọi cho xem ngay nó rất là tiện lợi chị hài lòng thì nhân viên của các bạn có trách nhiệm là phải gọi cho khách hàng luôn đó <clears throat> phần này rất hay chị nhé rồi cái thông tiếp theo là phần live chat này anh chị tích hết cho mình là phần my email một thông báo là gửi cái mail của chị nhé đó còn những nhân viên ấy họ đăng ký bằng mail nào thì họ sẽ được gửi về mail đó anh nhá phần contact report <clears throat> đây có nghĩa là sao là khi anh chị chạy quảng cáo đúng không ví dụ hôm hôm nay là bây giờ 11 giờ đúng không anh chị chạy đến hạn đến 18 ờ, giờ tối đúng không thì có khoảng 58 khách hàng vào 58 khách hàng vào trong bot và cái ao này của chị thì hệ thống contact report này nó hoạt động nó sẽ thông báo về mail của chị bảo là ờ, chào bạn hôm nay có 58 người vào trong bot đấy nó sẽ báo như vậy anh chị nhé và anh chị chọn là daily là hàng ngày nó sẽ gửi hàng ngày hoặc là anh chị chọn cho mình đó là đâu đó chạy đâu rồi hàng tuần đúng không cứ một tuần nó tổng hợp cho chị một lần hoặc là hàng tháng hoặc là never là không bao giờ thì nó mail chắc sẽ không gửi cho chị thông báo này nữa thì mình cứ để hàng ngày để mình nó gửi về mail mình để mình biết là có thông số có bao nhiêu người vào trong bot của chúng ta anh chị hiểu vấn đề không đó tiếp theo live chat này live chat cũng vậy anh chị mình cũng xem nhé xem qua team là đây phần team này phần team này chị muốn uh, thêm được thành viên vào này uh, thành viên vào làm sửa cái flow này thành viên vào làm chat chat với cái hàng này thành viên vào chỉ xem thôi đó ví dụ anh chị có nhân viên chat anh chị cứ để cho họ một cái quyền là live chat agent đúng không live chat agent đó có nhân viên của mình ấy, anh chị cứ để cho họ tính năng live chat agent sau đó là gì bấm vào link này và copy link gửi cho nhân viên họ bấm vào link này là gì họ sẽ được cắt vào đây nhá cắt vào quản trị blocks này lốc này đang trống này không có gì hết này à, building à, building là gì sau này chị nâng cấp lên bản pro đúng không bản pro đấy đó phần channel kênh Instagram này bây giờ nó kết nối cái Instagram nhá Messenger để tin nhắn này thì mấy, mấy phần này mình sẽ làm video cho chị xem đó có cái rất hình tách này rồi là Playable input là default reply này, welcome message là main menu này, rồi conversation start này, rồi là person snapshot này vân vân. Giải thích từng cái này nó gì? Bây giờ chị sẽ bị hại não, não sẽ hại ngay lập tức nhá. Mới như thời gian lắm. SMS thì chúng ta không sử dụng tại Việt Nam. Chỉ sử dụng ở trong đây Canada này, Bắc Mỹ đây, đó vân vân này. Email vậy này. Email thì mình hướng dẫn chị sử dụng nền tảng khác này, WhatsApp này. Việt Nam không dùng WhatsApp đây automation đây những cái cái này là anh chị cần xem cho mình nhé rồi tool fill tác này OTN này API này kết nối này intelligent này kết nối với gì kết nối với Google Sheet đây vì sáng nay chị xem một cái bạn đoạn video mà mình hướng dẫn cho các bạn mà bạn bot của bên sản phẩm kem chống nắng bán một giờ trong một tiếng ấy được hơn trăm đơn hàng đúng không đấy thì bạn sử dụng cái tính năng integration để kết nối Google Sheet này đúng không khi khách hàng nhập tên rồi là địa chỉ nhà số điện thoại nó tự động nó lưu ở trên file Google Sheet nhân viên vào gọi thôi đấy payment như vậy này trả phí này ok Đó, đây là Excel vân vân những phần này mình dưỡng sau nhé phần phần nâng cao này ở template này template là những cái template mẫu của thằng này chat này chúng ta không sử dụng nó bằng tiếng Anh hết cái gì nhá khó sử dụng bỏ đi cái này là tham khảo thôi anh chỉ thích xem chị bấm vào install template để để, để xem nhá họ bán cái gì đó có rất nhiều mẫu thằng thằng ManyChat cho chúng ta làm tuy nhiên nó một trăm trong tiếng Anh cái gì nhá phần my profile là chúng ta thấy được những cái tài khoản chúng chúng ta đang sử dụng đúng không đây là tài khoản miễn phí rất nhiều đây trả phí cũng khá đông này để xem này đó anh chị có thể ép thêm được cái gì những cái pay mới vào đây đúng không đó làm các bước tương tự nhé vào template vậy này tạo template tạo template mới là agency này nó chị xem được list tại Việt Nam rồi là setting cái đặt application ờ, là phần complaint này mấy cái này để tính sau đi trước mắt mình hướng dẫn chị ở cơ bản trước nhá rồi trước khi nghỉ trưa chị nhá trước khi nghỉ trưa thì anh chị hãy làm một động tác cho mình đó chính là bây giờ mình hướng dẫn chị nâng cấp lên phiên bản pro nhá để sử dụng tính năng nâng cao